Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin ờ, chia sẻ với anh em một cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới nhất hiệu quả nhất đẳng cấp nhất của bên cơ sở tôi khẳng định với anh em là đây đồ hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé nó sẽ đáp ứng đủ mọi cái yêu cầu cho anh em nó sẽ giúp anh em đến mọi sân chơi anh em đều kiếm được tiền ở những sân chơi đấy anh em nhé thì à, tôi có chuẩn bị cho anh em là một số quân hột trợ đang chính tay tôi bò phá góc cạnh đây đấy tôi đã cho anh em đấy, hoặc là nổi hoàn toàn bình thường tôi sẽ dùng đũa lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ đấy, lưu ý là tôi không chạm tay hột em nhé thì với cái máy đánh tài xỉu này em không cần phải luôn bất cứ cái gì vào lắp địa quân hột là của ta và anh em cũng không cần phải chạm tay hột đấy em biết rồi hiện nay tất cả các sân chơi em đến em luồn đồ vào thì rất là khó chạm tay hột thì càng khó hơn đấy mà hiện nay cũng rất là nhiều đồ chơi công chuyện đấy, và rất là nhiều anh em thầy thợ giỏi cho nên anh em chơi 5 năm chơi say chín thì đương nhiên anh em là người thua cuộc em nhé vậy muốn giành được chiến thắng thì anh em nên sử dụng cái máy đánh tài xỉu mới nhất của bên cơ sở tôi đây tôi sẽ xoay gàn cho anh em à, hột xoay xuyên nhé rất là trong à, em lưu ý này đối với những cái quân hột công chuyện này em xoay gàn vào nát này nó sẽ gọn được không được trong như này em nhé à, xoay xuyên rất là trong ok tôi sẽ xoay đĩa trên này ok chưa đĩa xoay xuyên nhé nắp cũng vậy này ok chưa đấy thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng em nhé thì trên tay tôi này lên chân nó chân trắng rất ít này là tôi sẽ làm tay này đĩa hộp không hít nắp cũng vậy này ok đây là một câu chuyện này đấy, em thì lên chân chắc chắn sẽ em nhé đấy thì tôi sẽ test cho anh em trên ba bộ hột này đây là bộ hột 12 của hột ba hột công chuyện và đây là bộ hột 13 trong đó hai hột công chuyện và một hột trợ anh em nhé thì đây nó là cái máy đánh mới nhất hiện nay Đấy, hiệu quả nhất hiện nay nhé nó rất là nhỏ gọn đây rất là dễ dàng để em ngụy trang vào trong người nhé em chỉ cần bật máy lên đèn báo sáng là ok không mất thời gian anh em nữa tôi sẽ test luôn cho anh em anh em lưu ý này với cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới này máy báo một dung anh mới xỉu máy báo hai dung anh mới tài thôi như tiếng này đây máy báo hai dung hai dung anh mới tài thôi tài này ok thì với cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra và nó sẽ phân tích và báo dung cho em biết được chính xác tài hay xỉu em nhé đấy máy báo hai dung hai dung anh tài thôi. tài này ok anh em lưu ý này lắp đĩa quân hột gì cũng được lắp sành lắp sứ lắp mũ quấn băng keo bọc trì đeo được anh em chỉ cần là mang máy tới sân chơi để sát với da thịt của mình ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại phạm vi nào mà tai anh em nghe được âm thanh của hột tài xỉu rơi xuống đĩa phát ra là máy để trong người sẽ nghe được em nhé máy tiếp tục báo hai dung hai dung anh em đánh tài thôi tài này ok chơi lấy ta sóc dài đều được không ảnh hưởng gì nhé đây cái máy này thì rung rất là êm cho nên em cứ để trong người người một cạnh không thể phát hiện được đấy khẳng định với em là không có một cái máy dò nào phát hiện ra cho nên em áp dụng vào mọi sân chơi máy báo một rung một rung em chỉ tôi chỉ này ok đây tôi sẽ để đây để em cảm nhận được rung với tôi em nhé đây tôi sẽ chuyển sang bộ công cụ bộ hộp 12 đấy thì với cái máy đánh tài xỉu này em có thể liên hệ tôi đến trực tiếp nhà tôi em lưu ý là em mang nóc đĩa quân hột của em tới để em trải nghiệm cái độ hiệu quả của nó máy báo hai dung hai dung anh đánh tài tôi tài này 11 nút rất là hiệu quả thì đây là hàng độc quyền bên cơ sở tôi và em có thể là em ở xa không nghe được Đấy, thì em có thể liên hệ với ship về và anh em ra thử hàng test hàng thoải mái em nhé máy tiếp tục báo hai dung hai dung anh em lấy tài thôi đấy, tài đây tôi sẽ cầm cho anh em này để em thêm một dung của mình rất là êm nhé đấy nhiều anh em là lo ngại cái việc anh em để trong người nó phát ra tiếng động tiếng kêu thì xin khẳng định anh em máy này rung rất êm nhé đấy không hề phát ra tiếng động tiếng kêu đây máy báo hai rung hai rung anh em tài thôi tài này ok đấy chuyển sang bộ một trong đó có hai hộp công chuyện và một hộp chọn anh em nhé lưu ý này lắp đĩa quân hột gì cũng được lắp mà xài lắp sứ lắp bọc trì quấn băng keo đều được không ảnh hưởng gì em nhé máy báo một dung một dung anh em chỉ với tôi xíu này ok 10 nút hột công chuyện hay hột chợ đều được không ảnh hưởng mình chỉ cần là ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại để nó nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là được cái máy này nó chống mọi tiếng ồn nhé anh em vào sân chơi có tạc âm tiếng ồn em đều có thể chơi được máy báo một dung một dung anh em xỉu tôi xỉu này ok chín nút đấy thì đây nó là cái công nghệ cao cấp hiện đại nhất đấy của bên cơ sở tôi khẳng định với anh em đây là hàng cao cấp nhất hiện nay rồi đấy, anh em có thể đánh bại mọi sân chơi kiếm được tiền ở những sân chơi đấy không để lại bất cứ đánh đích gì anh em nhé thì em quan tâm tới cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em